Đúng hóa đơn và thuê má đang hành hạ Evelyn và ông chồng Wayman chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Mẹ ơi con BD. Ây da, tại sao mà lại BD chứ hả? Là cái con kia BD đúng mày BD theo đúng không hả? Sống giữa cuộc đời khốn khổ khốn nạn này quá lâu, Evelyn đã sớm bất mãn với mọi thứ, với sự bia đia của cô con gái Joy, với những khách hàng quen thuộc, với cả người chồng mà bà luôn coi là người trên mây, với người cha chưa bao giờ hài lòng về bà và hơn hết bà bất mãn với chính bản thân mình. Sự tiêu cực của bà mà đem viết thành nhạc thì nó phải là nhạc remix cải lương 10 hour non-stop con mẹ Ellen. Không biết từ khi nào mà bà đã gạt phăng hết ý kiến của người thân trong gia đình. Wayman đang rất cố để không để đơn ly dị, con gái thì cãi nhem nhém nhem nhèm, Thứ Evelyn cần bây giờ không phải là lá ngón mà là cỗ máy thời gian để tua ngược con mẹ về thời tiền sử và bảo lũ khỉ đừng tiến hóa nữa. Đời đã buồn lại còn phải đi khai thuế. Mọ lũ khỉ tiền sử khi hai vợ chồng cùng bố Evelyn vào thang máy. Nhưng ma này nó là ma gaming hay là ma gì Ông bảo vợ rằng bà đang gặp nguy, móc từ đít ra hai cái tai nghe và ịn vào tai Evelyn, cài vào điện thoại của bà một ứng dụng kỳ lạ Evelyn chưa hiểu đầu cô ta nhéo mẽ gì thì cả cuộc đời Evelyn trôi ngược vào tâm trí bà, từng ngã rẽ, từng quyết định đã đưa bà đến vị trí bây giờ trôi hết vào đầu bà như thể bà vừa sống lại chính cuộc đời của mình một lần nữa. Sau đó, Wayman viết ra một vài hướng dẫn vào tờ giấy, bảo Evelyn phải làm theo ngay khi ra khỏi thang máy, trước khi ông làm một quả factory reset và trở lại làm Wayman thường ngày. Evelyn bước ra khỏi thang máy, không biết mình có nên cảm thấy nứng hay không. Bà ngồi nghệt ra giữa lúc kê khai và thử làm theo tờ giấy mà Wayman đưa. Đi dậy trái chân này, nghĩ về cái phòng cắt chổi này và bấm vào cái nút xanh. Nó là cái máy rung. rung bà văng sang cả một chiều không gian khác, nơi bà gặp lại Wayman thang máy. Tâm trí bà cứ hai thế giới như là Wowie và Wayman bắt đầu giải thích rằng là ông không phải chồng của bà trong thế giới này mà là chồng của bà trong thế giới khác và ông cần bà giúp để đánh bại một con quỷ đang tàn phá các vũ trụ. Ông nói văng cả nước bọt ngọt nhưng mà Evelyn vẫn chưa hiểu đầu cô ta nheo gì và tâm trí bà vẫn cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai nơi. Nhảy qua nhảy lại thôi. Đang lơ mơ thì bỗng Evelyn nghe tiếng đập cửa. Hai cánh tay thò xuyên qua cửa và tháo khớp cổ Wayman. Hai cánh tay này thuộc về bà thuế ở thế giới đó. Bà tháo cái ống nước ra và làm cú chia nửa vầng trăng, Bong. khiến Evelyn văng về thế giới của mình. Trong khi Evelyn còn đang loay hoay thì bà đã phát cấp buổi khai thuế. Nhưng may mà bà thuế cho hạ đến 6 giờ tối để chuẩn bị lại. Cả nhà đang lục đục ra về thì bà Thuế đứng lên và tiến tới chỗ họ với một vẻ mặt thân thiện. Evelyn nghĩ đờ mơ thời khắc của mình tới rồi. Bà hít một hơi thật sâu và tung cú đấm. Trời ơi má cái quần què gì vậy? Sao em lại đấm người ta? Chính anh bảo em làm thế mà. Hả? Cái gì? Tối mà không kính mấy người tôi làm con chó. Anh chỉ biết là em biết là anh có đơn ly gì, Em biết là anh có cái gì? Nói chưa dứt câu thì mần thằng máy quay lại và bảo vệ tòa nhà thì vừa đến để xử lý vụ đấm nhau vừa xảy ra. Nguyên thang máy lấy cặp tay nghe, lôi ra khỏi Levi's và nhai nó. Sắc mặt ông liền thay đổi và kết cấu xương mặt đám bảo vệ cũng sắp thay đổi. Wayman thang máy dùng cái túi như một cái chùy, hạ gục hết nhân viên bảo vệ, những người được trả lương quá ít để mà lãnh chịu mớ vớ vẩn này. Ông sau đó vác Evelyn chạy trốn vì ông biết con quỷ sắp mò tới rồi, con quỷ có thể chiếm hữu thân xác rồi. Wayman thang máy giờ bắt đầu giải thích cho Evelyn rằng ông đến từ vũ trụ Alpha, đang sử dụng máy móc để thực hiện những bước nhảy vũ trụ vào những biến thể của mình ở vũ trụ khác và truy cập vào tất cả ký ức cảm xúc, kỹ năng mà họ có. Và Evelyn phải học cách làm điều đó ngay bây giờ, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để ngăn chặn con quỷ tạo ra một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lỗ đen. Bà Thuế thì bây giờ đã thực sự bị chiếm cơ thể, bà ta hú lên bằng tiếng cá heo và bắt đầu tấn công vợ chồng Evelyn. Để đối phó, Wayman thằng máy cố nhảy vào một Wayman khác để lấy kỹ năng của một gymnast. Gymnast tiếng Việt là cái đéo gì nhỉ? chuyên viên thể dục nghe <laughs> ngu vãi nó là gymnast nói chung là quầy mần suýt nữa thì dẹo tuy đường sinh tử chưa đoạn ở đây nhưng cũng bị đạp cho ao combat luôn evelyn đành tự lực kháng sinh nhưng lần đầu bỡ ngỡ lại làm sai du hành sang vũ trụ phân nhánh gần nhất nơi bà về nhà để làm giấy tờ thuế khiến thậm chí bị nạc nạc nạc nạc trôi trôi trôi trôi và bị đánh cho to đầu. Wayman thằng máy thấy bà này không đủ mạnh nên trả xác lại cho Wayman. Bà thuế sắp đổ sát hai vợ chồng tới nơi thì Evelyn thành công truy cập vào phiên bản siêu sao võ thuật của mình, phiên bản mà bà không bỏ nhà theo chồng và chuyên tâm tập võ, lấy được bộ skill mới. Evelyn bắt đầu trả đòn, bóp vũ lông trả thủ các thứ và đánh bà thuế cắm đầu. Tưởng này mà là tường gạch Việt Nam thì bế mạc mẹ Ellen. Thoáng thấy sự nghiệp thành công của mình ở vũ trụ khác, Evelyn hối hận vì đã cưới Wayman. Đến đây thì Wayman thằng máy lại ngồi lên và nhẹ nhàng bảo đừng mơ đừng có mà tao tưởng về thế giới kia, tâm trí bị kẹt lại là ăn mời cục kít đấy. Đây này, ăn cái donut đi. Ú, uh, phô mai kem. Bên vũ trụ của anh ý, con quái vật kia bắt mọi người ăn chay bằng cách giết sạch gia súc. Và đừng có mà mơ về thế giới bên kia đấy. Sau đó, Wayman kể về con quái vật được tạo ra khi Evelyn Alpha ép Joy Alpha phải vượt qua giới hạn và truy cập quá nhiều bản thể khác. Và tê tê tê tê tê tê. Joy của bạn đã tiến hóa trong khi ông nói thì Evelyn mơ về thế giới bên kia và nhận ra ở đó cũng có Wayman, một Wayman hào hoa và thành đạt. Trong cơn mê chồng bà là tỷ phú, tỉnh gần lú hai đứa bị còng tay và bị trích điện để mở tội ông Wayman là vũ trụ 616 vừa lờ thề bà thuế cuối cùng cũng đã tỉnh và rất buồn vì tự nhiên cả người đau nhức cảnh sát đang bế Evelyn đi thì Troy Alpha đến nhìn như Elvis Presley nếu ông nhuộm tóc và quyết định rằng không cần hai hòn bi của mình nữa cô giết hết những viên cảnh sát bằng một cây cái dildo rồi tiến lại chỗ Evelyn với một cây gậy golf hóa ra là tại mày mày là lý do mà con gái tao bi đi Mẹ thật sự nghĩ là con Bidia do quỷ nhập à? Evelyn cố truy điệu thêm tí cung phu nhưng lại đang nhập nhầm thế giới. Vào nơi mà ngón tay người ta là giúp xích, nơi mà người ta mút tay nhau khi ân ái và bắn mù tạt khi lên đỉnh. Và bà thì trong mối quan hệ Bidia với bà Thuế. Rồi Alpha chẳng mấy may quan tâm, cô muốn Evelyn mở mang đầu óc để bà thấy thứ mà cô đã tạo ra khi cô đặt tất cả mọi thứ lên một cái bánh vòng bằng điểm email, chó mèo, cột điện, lon Red Bull, điện thoại, Xiaomi, jack Efron và nó trở thành một cái bánh vòng đen. Giờ thì bạn biết Chúa đã làm gì với tổ tiên người châu Phi rồi đấy. Chúa đã đặt Zac Efron lên người họ. À, tôi muốn làm người châu Phi quá. À, dù sao thì chẳng còn gì là quan trọng. Đó là quan điểm của Joy Alpha. Nói nôm na là muốn buông bỏ mọi thứ. Evelyn sắp sửa khai nhãn thì nghèo. Ông bố Alpha đã tới và giải cứu. Tôi vẫn đéo hiểu là ổng can thiệp cả cái xe lăn kiểu gì nhưng mà... Thôi, khoa học trong phim mà. Ông cùng hai vợ chồng tìm một phòng trú tạm. Chú chưa nóng đít thì lại nghe tiếng Joy ngoài cửa phòng. Joy thật, không phải Joy dởm, nhưng để chắc ăn thì cứ trói lại đã. Ha, vì làm gì có cách nào để mà chống lại một thực thể đủ sức tàn phá đa vũ trụ tốt hơn là một cuộn băng keo chứ? Khoan đã, đây là Joy thật thì Joy pha đâu? Nó đã mò đến chỗ bản thể của Wayman thang máy. Wayman thang máy vội trả xác để lại một ông chồng ngơ ngác khiến Evelyn phải cố giải thích cho mọi người hiểu về tình thế hiện tại. Lúc này thì ông bố Alpha xúi Evelyn giết con để giảm bớt một cái xác mà cho Alpha có thể truy cập. Nhưng bất kể có sợ hãi đến mức nào, một người mẹ chẳng thể xuống tay với con mình được. Chùm tay con rồi vô dân quá, tao có súng nè. Biết rằng họng người khó cãi với họng súng, Evelyn bắt đầu cố nhập xác lung tung để bảo vệ con gái. Ông Bo Alpha bèn điều động hết binh đoàn Alpha để khống chế Evelyn. Lúc này, bà bắt đầu nhận ra tiềm năng thực sự của mình và tiếp tục nhập xác. Có nơi bà là một ca sĩ mù vang danh, có nơi bà là một PG, có nơi bà là một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng ở đây, bà là một người phụ nữ sẽ đấu tranh để bảo vệ gia đình của mình. Dù cho đa vũ trụ có đang làm cái trò mẹ gì bẩn tửa như này đi nữa. Hạ xong đám lính Alpha thì Evelyn cũng oải trẻ độ lắm rồi. Nhưng chưa oải bằng Wayman thằng máy, vì ông chết tới đít rồi. Và cho Alpha cùng cái tủ quần áo đa vũ trụ của cô đã trở lại. Trả sát con tao cho tử Evelyn nói một cách bình tĩnh Trước khi lăn ra chịu Tưởng bà ngỏm rồi Cho Alpha bỏ đi Đúng lúc này Các Evelyn trong đá vũ trụ cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì đó Như thể mọi Evelyn đang cùng nhau khủng hoảng Bà tỉnh dậy trong vũ trụ phân nhánh gần nhất Cái mà xuất hiện khi bà lần đầu thử nhập xác ấy Cho Alpha nhận ra bà chưa ngỏm thì khoái khoái Và bắt đầu đưa bà qua đá vũ trụ Nhưng không phải để giết bà Joanfa đã luôn tìm kiếm một Evelyn có thể thấy những gì mà cô đã thấy và cô đã để Evelyn thấy mọi thực tại và mọi Evelyn ở đá vũ trụ bắt đầu nổi loạn không phải nổi loạn kiểu đi xăm mình và tập hút thuốc mà là kiểu bất cần mọi thứ ấy, kiểu thế, chẳng còn gì là quan trọng. Bà làm tổn thương bất cứ ai ở gần, kể cả chồng mình. Bà buông bỏ mọi thứ ở mọi vũ trụ. Joy bây giờ mới giải thích rằng thì là cái bánh vòng này không phải là để hủy diệt mọi thứ, mà là để cô chấm dứt cuộc đời mình, để không còn phải cảm thấy phải chịu đựng cái gì nữa. Và cô muốn có mẹ mình đi cùng cho đỡ cô đơn. Máy Evelyn muốn đi theo con lắm rồi, nhưng có một tia sáng níu bà lại, đó chính là người chồng mà bà vẫn luôn coi coi là người cõi trên, người đàn ông đã luôn bao dung và tử tế và đã chọn ở bên bà suốt bao lâu. Sự tử tế đó không phải là vì ông lơ ngơ mà đó là cách đấu tranh của ông trong thế giới tàn nhẫn này. Ông bảo rằng anh sẽ yêu em trong mọi vũ trụ và tình yêu của ông cứu được Evelyn Choi thấy thế thì dỗi và bắt đầu mở cổng, mang luôn cái bánh vòng đến thực tại. Nó hút lấy mọi thứ, nhưng không phải là Dương Tử Quỳnh vì bà là ngôi sao trong cái phim này. Bà bắt đầu lan tỏa sự tử tế đến bà Thuế, đến tất cả mọi người, với cả người cha đã từng áp đặt và làm khổ bà bao lâu, với cả con gái mình. Và dĩ nhiên là khi sự tử tế đủ lớn và kịch bản cho phép thì cái bánh vòng biến mất, mọi người trở về cuộc sống bình thường nhưng giờ đã tràn ngập tình yêu và cảm thông và tử tế và những cái cảm xúc tích cực gì đấy <sighs> thế đấy hết phim rồi